Xin chào, lại tiếp tục là Via Chat nha. Thì à, hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về ờ, ba đối tượng là on network ready, on player join với on player left. Thì ba cái đối tượng này là dùng để cho những cái trường hợp mà ví dụ như khi mà có người chơi mới vừa vào world á, nó sẽ lên một cái phát ra một cái âm thanh gì đó để cho những cái bạn trong world biết là có người vừa vào hoặc là khi người chơi rời khỏi cái world thì phát ra âm thanh để người các bạn trong world biết là có người vừa ra chẳng hạn thì uh, khi đó mình sẽ sử dụng một trong ba cái này thì ba cái đối tượng này á cái uh, cách sử dụng của nó thì như thế nào thì khi mà mình demo á thì nó cái demo ban đầu của VR chat là nó rất là vô dụng tại vì vừa vô cái là nó hiện on network ready này với lại on player zone là nó đứng yên luôn nó lên màu xanh rồi mình chỉ demo được cái player left thôi cho nên là mình sẽ trước tiên là mình sẽ trong Unity mình sẽ giới thiệu trước trước khi demo mình sẽ giới thiệu trước về ba cái đối tượng này trong Unity rồi mình sẽ có một số cái chỉnh sửa chút đỉnh để cho nó dễ hiểu hơn ha rồi đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về cái on network ready thì cái network ready này dịch tiếng Anh thẳng ra là khi mà cái network nó sẵn sàng thì cái này á cái ý nghĩa của nó là làm sao thì trên ViaChat người ta có một cái trang để giải thích là đây cái tiếng Anh nó nó ghi là như vậy thì dịch ra tiếng Việt á nó là um, cái này á khi mà người chơi đã vào Word và load hết tất cả những cái buffer mà đã có trong cái Word đó xong thì cái network ready này sẽ nó sẽ chuyển thành màu xanh đúng không thì cái nó sẽ trigger với từng người chơi mới luôn tức là có người chơi vừa vô thì sẽ trigger rồi khi người khác vô nó lại tiếp tục nó trigger đối với từng người từng người một ha à, là on network ready thì um, mình sẽ chỉnh sửa cái on network ready này lại là tại vì một khi nó hiện nó vừa vô mà mình nhìn thấy là nó đã chuyển qua thành tru rồi nó chuyển thành cái màu xanh này luôn nên là mình không có biết được khi nào là nó sẵn sàng thì bây giờ để test cái này thì mình sẽ đầu tiên mình nhìn nè trong Unity nè nó set on network ready sẵn DOM <clears throat> rồi cái công việc làm của nó là nó hiện cục pass lên và nó ẩn cục fail đi thì nó hiện cục pass ẩn cục fail chưa rồi thì khi ờ, khi mà nó hiện cục pass ở đây nó hiện hai cục này có nghĩa là nó đã pass cho mình rồi nhưng mà khi người chơi mới khác vô á mình cũng không biết là nó có trigger hay chưa tại vì nó đã sẵn ở pass rồi nên là mình sẽ làm một cái chỉnh sửa như vậy thì khi cái on network relay nó hiện cục pass lên đúng không thì bây giờ mình sẽ làm một cái chỉnh sửa mình sử dụng cái timer của cái hồi trước ừ, tập trước mình đã tập ừ, tập 7 mình đã giới thiệu thì bây giờ mình sẽ add cái trigger vô nè <clears throat> on timer thì cái cách suy nghĩ là sao? Tức là khi mà cục pass hiện lên, nó sẽ đếm trong khoảng thời gian 3 giây chẳng hạn, rồi sau đó nó sẽ tắt cục pass đi và trả lại trạng thái ban đầu. Thì đó là cách suy nghĩ của mình ha. Thì ở đây mình sẽ reset on enable để cho bao nhiêu người vô mới vô cũng đều rồi thời gian là từ 2.9 3 giây cái công việc nó làm là sẽ ờ à, lộn rồi component không phải đó là set game object đây được chưa rồi cái công việc nó làm là nó sẽ khi mà nó hiện lên tức là khi cục này hiện lên nè thì nó sẽ ẩn chính nó đi và nó làm một công việc nữa nó làm một công việc nữa là nó sẽ hiện cục cột fail lên lại để trả lại trạng thái ban đầu ừ. kéo cột fail vô chờ để trả lại trạng thái ban đầu nó sẽ ẩn chính bản thân nó đi từ từ nó sẽ ẩn chính bản thân nó đi và nó sẽ hiện cái cục fail ban đầu lên để nó trả lại trạng thái ban đầu sau 3 giây được thì ở đây mình sẽ test thử cho mấy bạn coi ha vô Rồi mình đã upload lên xong ha Thì bây giờ mình sẽ quay lại ViaJet Bây giờ mình sẽ load lại cái word này Rồi được chưa Đó nãy các bạn thấy nãy nó vừa vào nó màu xanh cái nó đếm 3 giây cái nó chuyển thành màu đỏ nè thì cái đó là do mình đã chỉnh sửa là một cái bây giờ để test cái này thì mình có một cái cách nữa đó là bây giờ mình sẽ đăng nhập vào một cái tài khoản khác bây giờ mình sẽ đăng nhập vào một cái tài khoản khác đây mình sẽ sử dụng hai cửa sổ via chat đồn ở đây cái cửa sổ bên tay phải là cửa sổ màn hình chính cái nhân vật chính của mình cửa sổ bên tay trái là một cái nhân vật khác mà mình tạo một cái tài khoản để mình đăng nhập vào mình kiểm tra coi coi nó có hoạt động tốt hay không à, thì bây giờ cái cửa sổ bên tay phải của mình đó là cái màn hình mới cái sự ở bên tay trái là hiện giờ cái người chơi đang ở một cái world khác giờ người chơi sẽ bắt đầu muốn vào cái cái rồi cái cửa sổ bên tay trái là bây giờ mình sẽ require invite được không gửi invite tới cho mình rồi ở đây mình sẽ đồng ý được chưa rồi bây giờ cái nút bên đây đang là màu đỏ nè thì bây giờ khi mà một người chơi mới vô ha bây giờ mình sẽ giả giả lập một cái người chơi mới vô nè thì bây giờ mình nhìn nè người chơi mới chuẩn bị load vô khi người ta load vô nè đó, load vô thì nó sẽ chuyển thành màu xanh ở đây sau 3 giây nó đếm lại thành màu đỏ được chưa <clears throat> thì cái đó là um, on network ready rồi tương tự như vậy ở đây mình có on player join tức là khi có người chơi mới vừa vào thì ở đây cũng vậy luôn nó trong màn hình VR chat nó vừa vào là nó hiện cái màu xanh lên nè nên là khi cho dù có người chơi mới vô thì mình cũng không biết là nó có test được hay không cho nên là mình sẽ cũng thực hiện một cái số cái thay đổi giống như là cái hồi nãy đó là on player join cũng vậy luôn rồi ở đây mình sẽ có khả năng mình copy cái component này nè mình sẽ làm tương tự như vậy mình nhưng mà ở đây mình sẽ copy cái này để cho nó nhanh rồi được chưa mình sẽ có cái đối tượng này ở đây mình phải chỉnh cái này lại tại vì cục pass ở đây mình phải sử dụng là cục pass của cái player zone này và cái cục fail mình cũng phải sử dụng là cục fail của player zone này được chưa rồi tương tự như vậy mình sẽ up lên rồi mình sẽ quay lại vô lại thì màn hình bên trái bây giờ nó đang là màn hình bên nào đây rồi bên trái là cái nhân vật mình dùng để join bây giờ mình sẽ dùng cái màn hình bên phải là nhân vật chính của mình mình tạo lại một cái instance mới chờ rồi cũng tương tự như vậy anh thấy nó nó cũng bắt đầu hai cái đúng không rồi bây giờ mình sẽ gửi cái lời mời à, không thấy ở đây mình yêu cầu mời đi rồi yêu cầu mời record invite rồi mình muốn vô đúng không rồi mình sẽ mời cái đối tượng này vô Rồi nè, khi mà có người chơi mới vừa vô thì ở đây mình nhìn ha. Khi người chơi mới vô thì đầu tiên là player join bên tay phải lên trước, rồi sau khi mà người chơi mới load xong nó mới lên cái màn hình bên tay trái các bạn thấy không? Đó là hồi nãy nè. Cái bên tay phải đây là join có người vô rồi nhưng mà khi mà người ta chưa có load xong á thì cái này nó vẫn chưa trigger, tức là người ta phải load những cái buffer. Thì buffer là cái gì? là ví dụ như ở đây mình bấm cái này một lần rồi mình bấm cái kia một lần mình bấm cái nào một lần những cái công tắc đó nó được buffer vô một cái bộ nhớ thì khi mà người chơi mới người ta buffer xong xuôi cái đó thì nó mới gọi là on network ready thì lúc đó cái network ready nó mới trigger còn khi mà người ta vừa join vô là cái này nó sẽ lên đầu tiên layer join nó vô đầu tiên rồi sau đó nó mới lên network ready được không thì đó là hai điểm khác nhau của player join và network ready ha rồi, layer left thì rất là dễ. Khi mà người chơi mới người ta rời đi thì giờ mình sẽ thử rời đi ha. Mình vô một cái word khác. Chẳng hạn như home. Mình, vô cái home riêng của mình. Được không? Đó thì khi người ta vừa rời đi là ở đây nó sẽ layer left nè, là nó sáng lên liền. Được chưa? Thiết lập ở trên Unity ha. Thì cái này thiết lập trên Unity cũng rất là dễ. Ở đây mình sẽ có cái on player left nè ha thì chỉ cần ở đây mình chọn chỉ cần cái VRC trigger và ở đây là on player left là nó sẽ làm cho cái player left của mình ha là khi người chơi rời đi thì ờ, khi mà player left thì nó sẽ hiện cục pass lên và ấn cục fail đi à, tương tự như vậy hồi nãy cái player zone cũng rất là dễ thiết lập mình chọn ở một đây là on player zone ha thì ba cái mục network ready player join và layer left là nó nằm cùng một cái khu vực này ha cái timer hồi nãy là mình dùng cái timer để mình hiện cái uh, cái đối tượng một cái đối tượng gì đó nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể thêm vào việc chơi một cái bài nhạc gì đó chẳng hạn thì uh, các bạn chỉ cần thêm cái đối tượng nhạc vô uh, là nó sẽ tự động nó uh, chơi một cái bài nhạc gì đó ha thì để báo hiệu cho mọi người nghe cái tiếng là có người vừa mới vào hoặc là có người vừa mới ra ha thì cái đó là liên quan tới on network ready on player join on player left ha có gì không hiểu thì uh, nhắn tin ở một comment và hỏi mình ha